nhân tài khoản của mình có thể là nhân 3, nhân 4 à, hoặc là nhân rất là nhiều lần tài khoản nếu mà các bạn phát hiện ra mà một cổ phiếu người ta có đổi lãi à, từ sớm à, thì có thể các bạn thì nhân 5 tài khoản là à, chuyện rất là bình thường thì lát nữa mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy à, là các đội lái người ta sẽ cắt thiết cách thức của họ sẽ như thế nào ờ, và cái chuyện các bạn nhanh năm tài khoản trong ờ, trong một cái chu trì chu kỳ mà thì lái nó đánh lên có quá khó hay không là chúng ta review qua một số thông tin về thị trường qua trước ha thì thì được hôm qua thì nó tăng khá là tốt. Tại sao có một câu hỏi là tại sao là cách thức của đội lái nó lại hồi, cứ diện hồi phục ra nó hồi phục cứ, sau cái phiên cứ liên tục kia, như vậy hôm kia thì giống như trong bản tin mình nó cứ diễn ra diễn đi diễn lại như vậy mà nó vẫn rất là thành công xoay quanh các cái thông tin à, nó là bởi vì cái xác. bản chất của trên thị trường chứng khoán Về, ông nó là được vượt, nó được điều hành và được vận hành Đấy. Cái được tham tin gia như vậy nó được đưa ra thì nó các gây nhà đầu tư mang, đúng không? các nhà đầu tư đó tâm lý lo, là các cái lắng cái nhỏ lẻ chứng khoán rất là nhiều các nhà mặc dù nó chưa có gây ra tạo lập gì quá Đấy. quá lớn thì những cái thông tin như ông ờ, anh bởi vì ờ, cái bản chất chúng ta là những con người đúng không? cho nên là các cái nhân vật lớn diễn biến tâm lý và trạng thái con chúng ta ờ, gần như là giống nhau vượng ờ, mọi hoàn cảnh như vậy thì nó khi mà cổ phiếu lên chúng ta cũng phân của ông khi cổ phiếu xuống chứ chúng ta bị gọi là bị sợ hãi hoang mang hoang mang chính vì vậy mà thì lợi à, hôm nay đặc điểm này pha, nó mà các cái đội tốt lập nó các đội lái người ta kia luôn, bằng sử dụng cái, các cái media các media truyền thông rồi à, đấy. các cái mạng xã hội và hầu đấy. hết trong viên hôm đấy. qua và các thậm chí là trong một broker đi lên hay là các công ty chứng khoán nữa đi lên và đi lên kết thúc cuối phiên lên hôm qua thị trường sẽ đánh giá cổ phiếu lên 20 điểm, 20 điểm mà nhưng mà có một cái đặc biệt ở đây á, là thanh khoản đầu tiên á, để mà là, là, để cái quá trình mà lái cổ phiếu à, một cổ phiếu rất nó được xuồn diễn ra mà nó xuồn xe qua thì thanh khoản đạt nó, nó được thuận lợi 25 triệu cổ và thì việc đầu tiên à, giá trị là đó thì phải quan sát thị trường quan sát thị trường là cái yếu tố đầu tiên có thị, thị trường hiện tại nó là không trend không là đã trend không có phải là một thì từ các ờ, yếu tố thị trường chung nếu thì nó ổn định thì các đội lái mới đầu mới hành động được thì còn nếu không có đội lái nào qua mà người ta lái cổ phiếu ở trong thị trường đa trend hết đúng không ạ không có ai gì mà định giá cổ phiếu trong thị trường đa trend cả chứng khoán này đó chúng ta không các đội lái người ta không có dạng gì mà đi lái cổ phiếu trong thị trường đa trend nó giống như các bạn đi ngược dòng nước ấy chỉ có một thì nó mất rất à, nhiều sức mà cái hiệu quả à, nó không đạt được những như ý muốn và nó hạn chế hơn không có tăng bao nhiêu điều đầu đấy. tiên mà để thì ờ, đấy mà đổi lái ngày hôm người qua ta các bạn có thể thấy chọn con mồi thấy là đấy đối với thì trước đầu tiên là nó chọn thị trường chung cái thứ hai ngay từ đầu tiên luôn thì các công ty các cái công ty mà được chọn con mồi ờ, được làm chọn để làm giá ở đây là gì bất động sản ờ. công nghiệp như SJC rồi ITA, thì KBC, hầu hết tất cả đến sau tăng ngay từ cổ phiếu hầu mà tăng giá là một rất mạnh mẽ thì đều là có cái đồ có các cái đồ chống lưng ra sản các đội lái đội tạo lập người ta chống đường hết thì đội tạo lập ở đây có thể là các cổ phiếu chủ tịch ở trong công ty đó chỉ có cũng có một thể vài cổ phiếu từ nhóm là một nhóm các nhà đầu tư tài chính liên kết với ban lãnh đạo của công ty đó để đẩy giá, đẩy giá cổ phiếu lên hay là rồi sau đó bán kiểu như vậy ra cho nhỏ lẻ nhóm từ VIX ăn chênh lệch người ta vẫn rất là lo ngại được sau đó người ta sẽ mua lại khi mà tỷ giá cổ phiếu nó xuống thấp Đấy, thì người ta sẽ tăng rất là thu mua lại cổ phiếu đó và trả lại cho ờ, cho các cái ờ, đơn vị à, về chủ tịch à, hoặc là các đơn vị hôm nay nhà đầu tư lớn à, mà cầm số lượng lớn cổ phiếu đó khả năng thị trường hôm nay nó phải qua thì cái việc mà chọn cổ phiếu để mà lái nó rất là quan trọng nó phải vâng, thỏa mãn các tiêu chí đầu tiên trong là thì mình thanh khoản nó đủ tốt là thị trường nó cái thứ hai số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nó không quá lớn hay là cần, và thứ ba là ở trong tương lai ở đây nó sẽ có những câu chuyện tốt và có có những cái chuyện biến thuận lợi hoặc là các cái yếu tố về nó phải có vĩ mô nó có ủng hộ nó dọc cho cho cái dòng đó nó phải đạt đó nó phải tăng mạnh thì để mà thỏa mãn các điều kiện đó thì trường nó ít nhất là thỏa mãn giống như thế này các đội tạo lập cổ phiếu trong cổ phiếu 30 á các yếu tố vĩ mô ờ, nó để các yếu tố từ doanh nghiệp tốt và thậm chí luôn là cái tin cái tin mà ra đến lúc nào thì tất cả ngày nào ra, tất cả những con thì người ta đã có kế hoạch cả từ năm trước rồi tốt và cái phần bốc lợi nhuận cũng vậy mức lợi nhuận cái lợi cái lợi nhuận mà báo cáo đưa ra thì người ta đã lấy kế hoạch từ hai năm trước có kia từ hai năm trước rồi đó để thì để mà người ta set up được một cái game như vậy một cái nhưng ờ, mà đối với đánh lên cổ phiếu như vậy nó rất là công phu thì còn đối với HH này này cho nên là cái lợi nhuận người ta rất là lớn nhưng mà hiện tại nó không phải nha những cái phiên tăng ờ, như vậy mình có thể kể ra nên một số cổ phiếu mà nó từng được đoạn này nó đánh lên trước đây đầu tiên là cổ phiếu KBC các bạn cổ phiếu KBC cũng được tưởng lãi VIX cũng từng được lãi đang đi xuống rồi không nói riêng gì rồi anh Quyết nha anh Quyết thì ờ, đương nhiên rồi anh Lân Lũy nhân Lũy thì không nói rồi ờ, gách thế nó đang đi xuống rồi cổ phiếu nhà của anh Tuấn nó tăng rồi hôm nay vậy thôi chứ mà cổ phiếu của anh ờ, hút chưa có thể là của anh, anh khỏi của ờ, nhựa đồng nai cái... anh anh gì anh đó. Ờ, độ nhựa đồng nai bứt ra khỏi cái vùng cổ ờ, phiếu uh, 65 này đó mới tính được nhưng mà cái phiên quả nó không này năm là hay là co e cũng như vậy rồi cổ phiếu lpb của liên việt bắc banh cũng được từng được lái cũng từng được đẩy giá lên đấy và đối với HH rất rất nhiều nó phải bật nếu và như hôm nay nó cách đánh của thì nó đều tương tự như nhau khi các bạn phân tích rõ nếu các bạn chịu Đó, nhưng mà khó ngồi chưa đâu phân tích nó là thế còn nếu các bạn mà chưa biết thì hãy xem hết video này hát ở VOS mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết cho các bạn để các bạn sau này nếu mà gặp các bạn như các cái cách đánh hình đổi lái các bạn nhận biết được thì nó đang và chúng ta có thể tham gia vào đó yếu tận dụng rất những yếu, yếu, yếu người ta mình ờ, mình gọi là mượn gió mẹ măng đúng không một phiên trận thế này nó không nói lên gì cả các cơn gió lớn đó kiếm về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ tái tích lũy cho tài sản với một biến đổi lớn ở ờ, cái giai đoạn hiện tại thì mình sẽ hiểu này vừa, bạn, à, sẽ uh, lấy ví dụ đầu tiên là cổ phiếu hút đủ vào mệt lắm ạ đây rồi đó có một sự tăng đồng thuận vậy thôi còn Đức Giang Đức Giang hay là HRC cổ phiếu hút thì nó bắt đầu và được lãi từ tháng khá là ổn này. ngày mùng 10 Rồi, à, tháng 12 năm 2020 các bạn thấy là sau một kết thúc giảm rất là mạnh vào ngày 25 à, tháng 3 2022 tức là là hai năm giảm rất là mạnh nhưng mà hiện tại mình thấy trend nó vào tăng trend giảm bắt đầu để lãi cổ phiếu á, thì cái một, này, một nhóm nhà đầu tư tổ chức thì nó khá người ta bắt đầu sang đây là các bạn thấy này người ta đã sang à, sang tay cổ phiếu một phần nhưng mà chủ tịch tiếp đoạn này người ta bắt đầu sang tay thêm một thì lại cổ phiếu thêm một lượng à, đi, à, tức là đội này là đội anh đổ anh đã toàn bộ vốn gom được cái phần lớn cổ phiếu trên thị trường từ tay chủ tịch đấy chủ tịch đã thoát toàn bộ vốn khỏi à, khỏi cái này đây các bạn thấy không ạ từ đây đoạn này đây các bạn thấy là thì nó cổ phiếu hầu như đi ngang đất không có thành khoản các chị chú ý nha nhưng bắt từ đầu từ giai đoạn này đã đi thì có một cái các bạn nhìn cái cột ờ, khối lượng này. đó mà nhưng mà đợt vừa rồi các bạn thấy là Nam Việt đó là nó là cổ phiếu nhận nhận sóng của ngành đó và VSC bộ đôi Nam Việt và VSC tuy nhiên VSC hiện các bạn nhìn thấy cột khối lượng mà nó cao thế bắt, nó đang đi rất là bất thường này và trong giai tức là giai đoạn này nó là cổ phiếu nó sang tay và bắt đầu được đẩy giá đối với các nhà đầu tư nào mà từ từ lời đây chốt hàng và các bạn thấy ạ cái cái cột khối lượng á bắt đầu ban đầu nó rất là cao này sau đó siết dần dần dần dần dần ờ, tức là có khí sang tay bắt đầu sang tay lớn à, sau có ít dần ít dần ít dần rồi sau đó nó đẩy giá lên và bắt đầu đè giá xuống và cái khối lượng nó giảm dần nhóm ngành dầu khí sau đó đỉnh tích lũy vào thu gom trong dài hạn như vậy nó tăng rất là tốt đánh lên từ từ từ từ mỗi ngày một năm đồng hai năm đồng có ngày là à, nhiều năm trăm đồng đánh lên à, giá dầu đè xuống đánh lên đè xuống giá dầu hôm nay nó các bạn thấy không cái pha giảm người ta rất là kiên nhẫn đây là đây đều là cổ phiếu người ta rất là kiên nhẫn đánh lên rất là từ từ từ từ từ từ tốn đây và đến giai đoạn này, này, từ tối qua đến nay mà và đây đến cái giai đoạn mà là 22 uh, tháng 10 15 phút các bạn nha các bạn không một ngày đâu thì nha. khi mà đổi lãi á, người ta gom số lượng cổ phiếu hay là tính chính xác là giai đoạn giảm tích lũy nó đã xong rồi đô xuống còn 95 đô các bạn thấy đây là, một sợ những video là lớn nói rồi cổ phiếu đó có bốn giai đoạn là lớn một là tích lũy à, nguyên nhân là gì nguyên nhân của phân phối giảm giá dầu này người ta nói là do nó có bốn pha như vậy và Đấy. doanh nghiệp cái vòng đời nó lớn người ta cho rằng là do có những doanh nghiệp giá dầu nó trăm năm và có những doanh nghiệp hàng ngàn năm đây là một khung giờ 15, đó, 15 Việt Nam thì chưa có những doanh nghiệp trăm năm hay là ngàn trăm năm thì Ngày mình chưa không biết nhưng mà ngàn năm thì chắc chắn là chưa nhưng ở Nhật Bản hoặc là Nhật Bản thì có những doanh nghiệp đó là hàng ngàn năm rồi hàng ngàn năm nó tương đương triệu đó một triệu đại nó mà từ đô một tạ thấp thép gây một 93 ba à, rất là, là nhiều năm nó giảm đâu đó 10 đô rất là lâu năm cho nên là các chu trình của nó các ờ, đô luôn. quy luật lãi cổ phiếu có thể là nó lặp đi lặp lại thì các bạn và thì hôm nay mình nghĩ là có khả năng quy định lãi cổ phiếu nó có thể là đánh nhiều nhịp nó sẽ phản ứng đối với cái tùy theo vào cái chu kỳ kinh tế và điều kiện kinh tế thì, ờ, đối với thì mình sẽ nói từng cổ phiếu một để sau này các bạn nhận diện được và các bạn các bạn nhớ nha tận dụng những nhịp như vậy các bạn gia tăng tài sản của mình ở giai đoạn này này thì cái giai đoạn tích lũy nó đã xong và đang nói bắt đầu có định đánh giá thì giai đoạn này thì bắt đầu là các thấy là các một số cơ đã nhận ra nhận diện được là có đội giá có đội định giá cổ phiếu lên tăng qua từ tháng hai năm tháng 10 2021 này tăng các cái nhóm giá lên của viên một cách từ từ và âm thầm các bạn phải chú ý là lên đều đều đều đều đều không có có những một số phiên nó để tăng lên đấy bùng nổ theo đà nó phải thỏa tuy nhiên có một số phiên nó để trị xuống tức là điều kiện ý chí của đội lái nó chưa muốn đánh lên là có sự đánh đồng thuận của giai đoạn số này 30 bắt đầu là thứ hai khi mà giai đoạn thử luân chuyển thì bắt đầu nó đè giá xuống mở gom đồng thuận và lốt số lượng cho cuối cùng cái thứ ba trước khi mà nó cho chạy cái khối lượng cái khối lượng đấy đẩy nhanh quá trình này cái cái cái cái, um, cái gì thì nó đè giá xuống các bạn đây không ạ nó phải cao khối lượng đôi so với những ngày đè giá xuống để nhỏ lẻ tức là như uh, thường thường nó đè thử coi nhưng mà khối lượng không à, còn nhiều trên thị trường không có nhiều nữa khoảng là thực ra 500, trước khi mà nó 55 mấy, của, mấy triệu cổ phiếu đó đội à, thì lái này à, đội tạo lập đối đấy hoặc là đội cái vòng à, lái nó lái cổ phiếu lên đâu đó thì nó đã mơ các bạn thấy anh quyết anh mơ hơn 450 tài khoản dòng tiền lớn mới vào trên uh, thị trường hôm ờ, ờ, qua công ty BOS đâu đó khoảng và 10 500 tất cả các công ty chứng khoán khác dòng tiền nó vẫn mất đến là tạo dòng tiền lớn đó vẫn chưa đó tạo thanh khoản bởi vì đó Ờ, các cái dòng tiền lớn mua người ta đang vẫn đang chờ mua đang chờ mua tài tái, các cái yếu tố của vĩ mô ngược lại thông tin từ cục dự trữ liên bang mỹ như vậy để tạo thanh khoản cho thị trường rồi người ta để tạo sự thu hút sự chú ý người ta không và đồng thời song song sau đó những giai đoạn đó thì bắt đầu các cái thông tin sẽ được liên tục được bơm ra trên media trên các cái trang báo về uh, chứng khoán tài chính và uh, cà phê hay là uh, à, Vietstock hay gì đó rất là nhiều rồi về dự báo lợi nhuận hay là tăng vâng. doanh thu hay là tái cơ cấu cái giá dầu ờ, khi là mình quay à, lại hay là kỳ giá dầu tương lai giá dầu nó thì tất cả những cái đó cho là do quy là đều tăng là đều, được gọi là bánh vẽ để ờ, thu hút nhỏ lẻ đấy thì quá trình này nó đạp xuống để gom lượng hàng cuối cùng coi thì trên thì đường còn bán còn nhiều hay không đấy khi đấy, đến cái đoạn này cái cái một cái kèm đến tích chân như vậy do các tức là nó báo hiệu là đồng tiền nó tăng giá cái quá trình thu gom nó là ờ, cái thúc và bắt đầu nó đi đánh lên thì đến giai đoạn này nha thì các thì các bạn tin biết là cái, cái, cái, các, các bạn mà nếu mà các bạn nào mà đầu tư đâu rõ đi cho các cái đội nhóm chứng khoán ờ. các cái room ờ, USD với lại đồng ờ, thế đoạn ừ, này bắt đầu gì rồi thì bắt đầu các cái cặp cơ chú ý đấy một khi mà bắt đầu các broker cơ đấy khuyến nghị khách hàng của mình mua cho nên các bạn phải các bạn hiểu và bắt đầu từ giai đoạn này nó rất là giai đoạn gọi chạy bứt tốc đấy giai có một bài báo đánh mạnh này và bạn nào mà không đó. Ờ, biết đó, thì và thông thường các bạn nhớ này nhóm, từ cái giai đoạn mà đánh mạnh đồng, mẹ lên này, đến bạn đạt vùng đỉnh của nó thường là nhân đôi thường là nhân đôi tài khoản và giai đoạn này á, thì cái cái khối lượng của nó nó đã tăng lên rất là nhiều lần thì cái đội lái á Đấy. bắt đầu đánh lên bất tốc này đánh rồi à, hôm qua nhóm chứng khoán cũng luân phiên khá là tốt và đặc biệt các bạn để ý chú ý các cái nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại nha à, mình nghĩ là sau tới đây thì các cổ phiếu của nhóm chứng khoán á, kiểu như phiên hôm nay này hoặc là phiên ngày mai thì nhóm chứng khoán sẽ nó luân phiên nó nổ á, nó luân phiên nó đi lên đây các bạn để chú ý này ví dụ như con cổ phiếu uh, ờ, BSA này chẳng hạn này nó tẹt đáy và hướng nó đang hướng đi lên này các bạn chú ý con này nhé tẹt đáy là một này à, bây giờ tẹt đáy là hai này rồi nó đang hướng đi lên để sắp tới nó chuyển đổ á và cái nền von nó đang siết siết khá là tốt này bạn nào đánh đánh t cộng có thể lựa đối với con này này bi ai là một này đấy để mình nó lại các bạn ha FTS FTS mình cái đoạn này là nó lên hình chữ V này nó nó xiết này nó xiết thì các bạn để ý nó cũng có thể để ý con này nữa nó tạo ở cái vùng nền hỗ trợ này của nó này HCM này con HCM này là con rất là mình thấy là nó khá là nhẹ này. các bạn để ý đó là con để HCM này, này rồi con VIX này hả con VIX này mình nghĩ nếu bạn nào mà được đầu tư dài hạn thì được tại mình nhưng mà mình thấy hiện tại các tín hiệu nó vẫn còn yếu nên mình đợi đến lúc nào khi nào đến lúc mình sẽ nói các bạn lúc nào đến mua nha tại vì con này à, mình mình không không chắc đâu không không không không ấy tại vì để mà mua được nó thì nó cần thêm thời gian nữa chứng khoán ổn hết này không thua đâu các bạn APS chứng khoán APEC này thì muốn thua mình không thích con này lắm con này cái hàng kiểu kiểu mấy cái hàng mà nó SBS chứng khoán ờ, Sài Gòn Công Thương này con này thì mình thấy là à, nó nó xít nền ấy, nhưng mà xít nền nhưng mà con này thì thực sự là mình mình mình không tin tưởng nó lắm bởi vì cái thanh khoản nó khá là thấp thanh khoản nó khá là thấp Đấy. thì nếu các bạn được thì bạn cứ lưu, lưu ý con này vào à, biết uh, ờ, SBS này chẳng hạn lưu ý vào thôi à, tiếp theo là cổ phiếu nào ta hầu như rồi nhập chứng khoán chỉ một số một số cổ phiếu vậy thôi một số không thường không thường con thua đâu chỉ biết không thua đâu rồi chỉ có một số nhóm mà thôi còn nhóm ngân hàng thì mình nghĩ là đoạn này thì nó vẫn chắc vẫn đang chờ đang chờ cái cái cái nới rom tín dụng chờ nới rom tín dụng thôi đấy và một số nhóm đối với cổ phiếu dầu khí thì nhưng mà nếu với thông tin hôm nay thì các bạn nó sẽ chỉnh điều giá nó sẽ chỉnh xuống ấy. nhưng mà đối với qua pha chỉnh này thì nó không phải là chỉnh, chỉnh lâu đâu bạn nha tại vì chỉnh là do chỉnh tỷ giá chỉnh tỷ giá chứ không phải là do các cái, cái điều kiện về cung cầu không phải là do các điều kiện về cung cầu của thị trường chứng khoán à, không phải cung cầu của um, của, của đối với nhóm dầu khí tại vì nếu như ờ, thị trường nếu mà giá dầu khí nó chỉ giảm thực sự mạnh khi mà thị trường Trung Quốc ấy, người ta giảm tiêu thụ xuống và thị trường Ấn Độ nó giảm tiêu thụ xuống tại vì giá dầu khí ờ, trên thế giới hiện tại nó thuộc nó phụ thuộc vào ba cái đầu cầu tiêu thụ chính là Mỹ châu Âu và Trung Quốc đấy Mỹ thì nó vẫn sản xuất được ờ, dầu khí còn châu Âu thì tiêu thụ tới mức đó rồi nhưng mà Trung Quốc là một quốc gia nhập khẩu rất rất là lớn đối với nhóm ngành dầu khí đấy nên các bạn phải à, chú ý nha rồi qua tiếp theo là nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng thì mình vẫn chưa chưa mình nghĩ là nó vẫn đang đợi đã à, vaccine đợi nó đợi thêm banh rồi đồ chưa thiên thua MSB thì chưa đáng chú ý đối với cổ phiếu ngân hàng mình thì là chưa đáng chú ý đâu các bạn nót thêm à, rồi đó là về nhóm ngành mà hôm nay hôm hôm nay nó có cái khả năng thể tăng đây hôm qua thì trong đầu phiên trong sáng hôm qua nha thì à, trong cái rom cộng đồng cũng như cái rom uh, à, chat cái hàng thì mình có nói với các anh cả à, mình có nhắn các chị trước đây này Đấy. thì mình có nói anh chị là chú ý sức mạnh của dòng điện đó. mình đợt này là mình thấy là dòng tiền nó đang âm thầm đi vào dòng điện dòng điện và những cái phiên gần đây các bạn mình cũng để ý là dòng điện nó dòng tiền nó đang đi vào đối với cổ phiếu GEX GEX mình thấy nhóm nào thì hôm qua mọi người được mua giá là khá là ok cũng khá là tốt đó. đấy thì hôm nay trong phiên kể cả à, kể cả trong lúc mà tầm soát lại đúng không ạ tầm soát lại cái các cái dòng tiền thì mình thấy dòng tiền nhóm nhà đầu tư nước ngoài này nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước người ta vẫn mua ròng thì có nhóm nhà đầu tư cá nhân là bán ròng đúng không ạ nhóm nhà đầu tư cá nhân nó thể hiện cho gì cho nhà chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhỏ lẻ đúng không ạ chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn thua đấy thì chúng ta phải đi theo cái dòng tiền của có các, các cái nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhóm nhà đầu tư tổ chức họ mua cái gì chúng ta để ý đúng không ạ nếu họ mua nhiều tại vì cái quy mô lớn họ phải rải ra dần dần họ mua không thì họ không thể mua một ngày được họ không thể dài là mua một ngày được đấy chúng ta chỉ cần mua chúng ta có thể mua ra một lệnh ở một ngày là xong nhưng họ lại khác tại vì chúng ta là nhỏ lẹ cho nên tiền chúng ta ít rồi đây, nhà đầu tư cá nhân này bán ra một cách này Đấy, các cổ phiếu này chứ trong khi nhà đầu tư ờ, tổ chức trong nước thì mua mua ròng Đấy, tổ chức nước ngoài cũng mua ròng thì hàng ngày ấy, mình đều có các cập nhật các cái bản báo cáo về ờ, các cái tầm soát cuối phiên cuối ngày đấy thì các chị nếu mà ờ, các chị không có thời gian cập nhật thị trường ấy, thì có thể ờ, đọc lại các cái bản báo cáo hàng ngày của mình mình đưa lên thì nó rất là đầy đủ và chi tiết thì đấy thì hy vọng là những cái thông tin mà mình đưa lên trong cộng đồng ấy, thì uh, giúp anh chị uh, giúp cho các anh chị là được um, được được giúp ích cho các anh chị trong quá trình đầu tư của mình Đấy, cập nhật kiến thức nó thường xuyên nó hàng ngày rồi à, xin cảm ơn các anh chị à, quý anh chị đã lắng nghe à, video này của mình thì hy vọng là những video chia sẻ ngày hôm nay của mình đã, đã thể giúp ích cho quá trình đầu tư của anh chị nha rồi cảm ơn mọi người